Chào tất cả anh em Thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ à, giới thiệu đến cho anh em đi làm tay cái Để cho anh em ra sòng sới Anh em đi à, chơi bầu cua, đánh bầu cua, lắc bầu cua bịp Đó Thì cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em Cái bộ đồ chơi Đó chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung Hột bầu cua báo dung 6 mặt Anh em cũng dùng qua cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung Hột bầu cua 6 mặt Đúng không ạ Thì anh em cũng biết là cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả và nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào đúng không anh em thì uh, giới thiệu với anh em đây nó chính là một hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái chip 6 mặt vào bên trong hột này đó thì khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em chỉ cần luồn được một hột này vô thôi và anh em mang theo cái máy đây nó chính là cái máy báo dung để nó báo cho anh em biết là bên trong này có những cái mặt gì anh em nhé đó anh em có thể nhét vào bất cứ túi quần túi áo hay là bất cứ đâu mà anh em muốn khoảng cách của nó bắt thì ờ, khoảng hai mét rưỡi đến 3 mét anh em nhé thì ờ, giới thiệu với anh em luôn đây nó chính là cái ờ, nhịp rung đó, tôi đã ghi sẵn ở đây thì mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái nhịp rung khác nhau anh em nhé thì ở đây nó có bầu là không rung cua là một ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà một ngắn một dài hươu là hai dài đúng không anh em khi anh em trước khi anh em đi chơi thì anh em nhớ học thuộc cái bảng này anh em nhé <clears throat> đó, thì ở đây nó cũng chính là những cái bộ máy và chip 6 mặt đó nhưng chưa được làm ở đây tôi đã làm sẵn một bộ để tôi uh, quay tôi giới thiệu cho anh em đó thì hai hộp này nó là hai hộp chợ thôi anh nhé hai hộp chợ bình thường đó cách cách cái sử dụng của nó như thế nào thì uh, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này đó anh em mà khi đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động đó. nó sẽ rung cho anh em một nhịp là anh em chỉ việc chơi thôi anh em nhét túi quần túi áo đó và sẽ báo cho anh em anh em nhé đó tôi để đây và bây giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em thì uh, tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em xem cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung đó hột bầu cua dung 6 mặt nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm cho anh em cảm nhận anh em nhé Đó, chén này chén đầu tiên thì uh, máy báo cho tôi biết là bên trong này một dài một dài thì ờ, chắc chắn với anh em rằng là bên trong này có tôm anh em nhé 100% là có tôm đó khui cho anh em này tôm cua và nai đúng không ạ đó cho anh em xem lại lần nữa này tiếp tục test cho anh em tiếp theo chén tiếp theo thì uh, chén thứ hai máy báo cho tôi biết bên trong này có gà anh em nhé máy rung một ngắn một dài thì chắc chắn anh em đánh gà đúng không ạ 100% là có gà đó, xuống xác của con gà luôn khui cho anh em này đó tôm nai và gà đúng không ạ đó thì à, với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt này thì anh em có thể đến bất cứ dòng sới nào anh em chơi đó, anh em luôn luôn là nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay anh em nhé đó thì à, anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp dung 6 mặt đó, bầu cua bịp báo dung thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình thì bây giờ tôi tiếp tục test cho anh em thêm một vài chén nữa anh em nhé đó chén này bên trong này báo gì ạ bên trong này chắc chắn với anh em là có cá anh em nhé máy rung hai ngắn hai ngắn thì chắc chắn anh em đánh cá đúng không ạ khui cho anh em gà bầu và cá đó đúng không anh em anh em à, xem video thì anh em xem rằng là cái bộ đó bộ có bịp rung sáu mặt nó báo cho anh em hiệu quả và nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé thì à, đối với tôi thì à, tôi cảm nhận cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung đó hột bầu cua có dung 6 mặt này thì nó chuẩn xác lên đến 100 trăm cơ anh em ạ đó thì uh, tôi tính 80 90 phần trăm là tôi trừ đi cái xác suất uh, cho anh em để uh, anh em uh, không nói là tôi nói điều nói uh, không đúng sự thật tiếp tục test cho anh em anh em nhé đó máy không dung không dung chắc chắn có bầu Đấy, có bầu anh em đánh bầu anh em nhé khui cho anh em này hai con bầu ăn cũng khá là lớn đúng không ạ đó báo rất là nhạy anh em nhé chỉ cần mất vài giây thôi là máy báo là anh em đặt tiền anh em hốt bạc vậy thôi đó với bộ đồ chơi như thế này thì anh em ờ, không có cửa thua anh em nhé tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng nha anh em nhé đó. đó chén này đánh gì ạ chén này thì tôi đánh cua máy rung một ngắn chắc chắn với anh em bên trong này sẽ có cua anh em nhé khui này đó có một con cua một cá một tôm đây nguyên thủy hải sản luôn đúng không anh em đấy thì vừa rồi anh em xem tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ báo của nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé thì anh em cảm nhận qua video thì à, anh em cũng biết đó. thì anh em nào mà không tin tưởng cơ sở thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây để anh em được mua hàng test hàng trực tiếp Đấy để anh em có thể yên tâm hơn Đó, tránh tình trạng là anh em sợ lừa đảo hay là bán những cái đồ bịp anh em không chơi được anh em nhé cơ sở bên tôi lấy uy tín ra để à, đảm bảo vấn đề à, đồ chơi của bên cơ sở bên tôi cung cấp ra cho anh em thì anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt để anh em ra bất cứ sòng sới nào anh em đi chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0948306996 0942 30 6996 anh em nhé để anh em được tư vấn 24 trên 24 Đấy, anh em kết bạn Zalo để anh em được uh, tham khảo trực tiếp thì anh em uh, sẽ hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi bầu cung bịp báo dung này và anh em nào mà biết rồi thì anh em uh, liên hệ để anh em đặt hàng trực tiếp anh em nhé thì uh, cái video ngày hôm nay tôi uh, làm đến đây là kết thúc thì uh, anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này để anh em được uh, cập nhật những cái video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên cho anh em tham khảo về những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 thì ờ, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc Xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé